À, ok xin chào tất cả các bạn à, thì cái phần tiếp theo ấy thì à, mình xin chia sẻ với mọi người là ở đây viết sai rồi ok à, mình xin chia sẻ với mọi người về cái hành trình mua hàng ấy của khách hàng hay được gọi là khách hàng mua hàng như thế nào ấy cũng giống như các bạn uh, hay mua hàng trên Shopee đúng không hoặc là các uh, trang thương mại điện tử khác như Facebook thì tiktok thì gần đây cũng mới nổi thôi nhưng mà nó cũng là một cái tiềm năng cực kỳ lớn mà các bạn uh, nên uh, biết một chút và cũng nên quan tâm được chưa thì uh, phần này ấy, thì uh, uh, mình có 10 cái nốt ở đây thì uh, mình cũng mình với các bạn á, sẽ cùng tìm hiểu về cái hành trình mua hàng của khách hàng như thế nào thì nhiều lúc ấy, mình muốn bán những cái sản phẩm của mình thì cái tối thiểu đầu tiên ấy, thì mình phải hiểu được là tại sao khách hàng lại muốn mua hàng và làm như thế nào để khách hàng mua được đúng cái sản phẩm của mình mà những shop khác cũng bán cái sản phẩm của mình tương tự đúng không ạ thì bây giờ thì ờ, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái hành trình mà khách hàng mua hàng như thế nào nhá thì ok thì đầu tiên thì mình sẽ vào kênh người bán này được chưa ạ rồi vào sản phẩm của bạn bấm vào tất cả sản phẩm này lát thế nhỉ rồi ok à, việc đầu tiên đấy để mình kéo cái nốt qua đây cho các bạn nhìn rõ hơn nhé rồi ok thì đầu tiên đấy thì là để khách hàng nhìn ấy, đầu tiên là khách hàng sẽ ờ, mọi người sẽ Facebook đúng không Facebook là mạng xã hội ngày nào mình lướt rồi thì Shopee là cũng nổi thế thì trừ trường hợp là những người nào thường xuyên mua hàng thì người ta sẽ hay lên Shopee đúng không thì việc đầu tiên là mạng xã hội Facebook đúng không thì khách hàng sẽ ờ, lướt Facebook nhiều cũng mọi người đang cũng ví dụ như người làm văn phòng này người ờ, rảnh rỗi lướt Facebook rất là nhiều thì sau đó ấy, thì có rất nhiều bài quảng cáo về sản phẩm này ví dụ như là quần áo này à, túi sách này à, phụ kiện này và đồ đề co gần đây đồ đề co rất là nổi nên mọi người có thể quan tâm ờ, một chút về cái đồ đề co ấy, mà giá nhập nó rất là rẻ và bán lượng khách hàng mua thì nó cực kỳ nhiều thì nó mới nổi trong vòng hơn một năm nay thôi nên là cái thị trường đấy nó cũng khá là tiềm năng và các bạn nên lưu tâm về cái cái ngách đấy okay. được không ạ rồi uh, đợi mình một chút ok chưa rồi thì khi mà khách hàng nhìn thấy cái sản phẩm ở trên nền tảng mạng xã hội uh, mình uh, uh, nói chung là Facebook nhá được chưa thì khách hàng sẽ muốn là lên Shopee này lên Shopee được chưa ạ tìm hiểu về cái sản phẩm ở ờ, trên Facebook mà người ta bán nó đắt hay không bởi vì là kênh Shopee ấy là một trong những kênh gần như kiểu nó định giá rồi nhiều lúc có những khách hàng rất là thông minh ờ, mình cũng bán Facebook cũng bán ví dụ như mình bán sản phẩm túi sách chẳng hạn mình bán trên ờ, Facebook giá cao hơn trên Shopee thì nhiều khách cực kỳ thông minh đúng không người ta lên Shopee và người ta copy cái hình ảnh của mình trên Facebook ấy và người ta ấn vào mục tìm kiếm này nếu mà các bạn dùng điện thoại ấy, thì các bạn sẽ có cái nút ở góc này này là cái ô tìm kiếm bằng hình ảnh ấy thì khách hàng sẽ tìm kiếm cái sản phẩm đó được chưa ạ rồi thì sau khi bấm tìm kiếm sản phẩm đó thì sẽ nhìn thấy uh, ví dụ như mình bán cả shopee thì nhìn thấy cả cái cái sản phẩm của mình bán shopee đúng không thì khách hàng chắc chắn sẽ mua trên shopee rồi shop mua trên hoàn toàn 100% thì những cái khách hàng đấy ấy, uh, mình không bán được giá cao trên Facebook mà mình chỉ bán được uh, trên Shopee thôi bởi vì khách hàng ấy là cực kỳ thông minh mình không thể đánh lừa được họ mua sản phẩm giá cao trên Facebook đúng chưa rồi thì tiếp theo ấy để sau ví dụ như mình ví dụ như các bạn uh, chỉ bán trên Shopee thôi đúng không ạ thì khách hàng uh, tìm cái sản phẩm trên uh, Shopee này tìm kiếm sản phẩm sàn trên sàn đúng không thì khách hàng sẽ nhìn đến tất cả những cái sản phẩm tương tự ví dụ đơn giản như mình uh, khách hàng tìm kiếm cái gương này đi có rất là nhiều cái gương này bán với giá là 11.000 ờ, thế này uh, khách hàng sẽ kéo xuống bên dưới có rất nhiều gương này này đúng không ạ người ta sẽ có rất nhiều lựa chọn để mua sản phẩm vậy thì làm thế nào câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khách hàng chú ý đến sản phẩm của mình đúng không ạ thì ở phần trước ấy, thì mình có nói với bạn là cái hình ảnh hình ảnh đại diện đây này đúng thì các bạn phải làm cho nó đẹp lên sang lên và làm sao để cho nó thu hút lên đúng không ạ trong vô vàn cái sản phẩm tương tự ví dụ mình lấy ví dụ thực tế luôn là cái gương đúng không trong vô vàn ờ, người bán gương này thì làm sao để khách hàng việc đầu tiên thu hút đó là ấn vào click này click vào sản phẩm của bạn đúng không để khách hàng click vào là một bạn đã là thành công bước bước đầu tiên rồi đúng chưa rồi thì khách hàng sẽ dạo một vòng này dạo à, hai ba shop thậm chí là nhiều hơn đúng không để tìm hiểu vì đôi khi là mẫu mã này cũng đẹp kéo xuống bên dưới thì cái mẫu này cũng đẹp đúng không đúng chưa rồi kéo xuống bên dưới nữa đây cái này cũng đẹp à, cái này còn có đèn cơ đúng không ạ thì để làm ờ, làm thế nào để khách hàng đưa ra quyết định ấy thì một phần quan trọng mình cũng dạy ở phần trước ấy thì đó là nó liên quan đến thứ nhất là cái phần mô tả này các bạn này khách hàng luôn luôn đọc mô tả nhé ngày xưa thì không nhưng bây giờ thì cái này là điều bắt buộc khách hàng sẽ để tìm hiểu xem là nó chiều cao bao nhiêu chiều rộng bao nhiêu đúng không để như nào thì đẹp thì các bạn lên uh, nốt vào đây ờ, nốt cho khách hàng để khách hàng có thêm cái ý tưởng khi mà mua về trang trí đúng không hoặc là mua về mặc hoặc là làm gì đó được chưa rồi thì khách hàng sẽ kéo xuống thứ nhất là đọc mô tả sản phẩm này cái nữa là khách hàng cực kỳ quan tâm đến phần đánh giá sản phẩm cái này là một cái cực kỳ quan trọng và nó quyết định được là bạn có bán được hàng hay không nếu mà là shop mới bạn chưa có lượt bán chưa có lượt đánh giá nhưng bạn ờ, mà kể cả cho là bạn à, hình ảnh à, đại diện của bạn có đẹp có thu hút có bắt mắt thì khách hàng chỉ click vào và xem thôi chứ khách hàng chưa thể đưa ra quyết định mua hàng được vì vì uh, sản phẩm mới đúng không còn chưa nói đến là việc uh, bạn uh, lập shop mới vừa mới lập shop mới và sản phẩm mới những sản phẩm ấy ở phần trước mình có dạy các bạn đẩy sản phẩm đúng không bấm phần ba chấm đây ok bấm phần ba chấm này đẩy sản phẩm được chưa cái thao tác để sản phẩm này thì các bạn sẽ được xuất hiện trên sàn thương mại điện tử shopee thì khách hàng vô tình nhìn thấy sản phẩm của bạn nó rất là thu hút thế nhưng mà không có lượt bán không có lượt đánh giá thì khách hàng cũng chỉ click và thoát ra thôi và khách hàng sẽ lựa những cái shop nào mà có lượt bán có lượt đánh giá đúng không khách hàng sẽ đọc những cái comment này này mình bấm vào một cái ờ, sản phẩm nhé rồi 949 ờ, lượt bán 348 lượt đánh giá được chưa đó cái này ờ, shop này mô tả cực kỳ chi tiết này này đó được chưa rồi khách hàng sẽ đọc này feedback này mình bấm vào đánh giá 5 sao này đánh giá chi tiết không ạ có cả video luôn video bóc hộp này đúng không khách hàng sẽ mua quyết định mua hàng ấy khách hàng nào mà nhìn thấy video bóc hộp như thế này ấy thì cực kỳ dễ dàng cho người ta mua và đưa ra quyết định không cần phải đắn đo gì cả đôi khi đắt lên 5 10 nghìn nó không phải là vấn đề cái vấn đề là người ta nhìn thấy đánh giá giá trị như này cơ mà đúng không ạ được chưa đây đây ok ạ đó đây có rất nhiều feedback có cả video luôn nếu mà trong quá trình mà các bạn uh, uh, tạo được đánh giá và feedback ấy, thì các bạn nên có cái video feedback uh, quay lại sản phẩm quay lại quá trình bóc hàng đúng không xong rồi chụp ảnh sản phẩm lên thấy chưa? Gương chất lượng hơn giá tiền cảm ơn shop ok không ạ rồi thì quay trở lại à, mình có một gợi ý là ví dụ như ở cái trường hợp này ấy, người ta bán gương đúng không người ta bán ờ, được 900 cái rồi đánh giá cực kỳ nhiều bán tận 76.000 vẫn mua đúng không ạ à, cũng giống như bài đầu tiên mình dạy các bạn bán sản phẩm ờ, giá thấp xuống một chút à ăn lãi thấp xuống một chút đúng không thì sau khi bạn đủ lượng à, lượt bán này đủ lượng đánh giá này tạo cho khách hàng sự tin tưởng này đúng không thì sau một khoảng thời gian bạn tăng cái giá này lên ví dụ là đầu tiên cái shop này bán uh, à, 59 nghìn chẳng hạn đúng không khi mà được bán được khoảng trăm lượt bà bán này đánh giá khá khá này bắt đầu người ta tăng lên đúng chưa giải thích cho câu hỏi tại sao ngày xưa mình uh, video đầu tiên bạn mình có dạy bạn đó là cái giá bán này này lúc nào bạn cũng phải để cao hơn đúng không bởi vì sao mục đích là bạn sau này bạn có thể tăng được cái giá bán sản phẩm lên khi mà lượng mua đủ lớn này bắt đầu bạn muốn ờ, thu lãi nhiều hơn này bạn đổ tiền quảng cáo và nhiều hơn để tiếp cận được nhiều khách hàng đúng không à, để khách hàng mua được chưa rồi thì uh, sau khi uh, quay trở lại nhá khi mà khi mà khách hàng ấy đã lựa chọn uh, dạo một vòng Shopee này tìm cái sản phẩm đấy và dạo một vòng người ta nhìn thấy vô vàn những cái sản phẩm mà giống đúng chưa thì khách hàng sẽ có đầu tiên là khách hàng có xu hướng là click vào những cái sản phẩm mà có hình ảnh ờ, hấp dẫn này bắt mắt này đúng không ví dụ cái gương này cực kỳ hấp dẫn cực kỳ bắt mắt việc đầu tiên nó phải gây cho khách hàng cái sự ấn tượng ngay khi nhìn thấy sản phẩm của bạn đúng không mình search gương nhá ví dụ luôn này được chưa ạ đây hàng tỷ người bán gương đúng không thế bây giờ ờ, bài toán đặt ra là làm sao để người ta mà việc đầu tiên đó là click vào cái sản phẩm của bạn ờ, bước đấy là đã là một bước cực kỳ thành công rồi đúng không sau sau khi click rồi ấy thì làm sao để khách hàng mua ra quyết định mua hàng đúng không thì khách hàng đầu tiên sẽ nhìn thấy là bao nhiêu lượt bán bao lượt đánh giá kéo xuống đọc feedback có cái feedback nào mà Ờ, chê không đa phần bây giờ năm sao người ta không xem rồi người ta chỉ toàn nhìn thấy là ví dụ một sao hai sao ba sao đúng không người ta sẽ đọc này ví dụ như đây gương bị vỡ góc và xước đúng không nhưng đối với trường hợp này thì tỷ lệ ờ, đánh giá một sao nó không nhiều nó rất là ít nó không đáng kể so với cái lượt 3.900 đánh giá năm sao này đúng không bạn đó thì khách hàng sẽ yên tâm hơn ví dụ như là có uh, mình cũng bán hàng ấy nhiều lúc mà khách hàng cho một sao bởi vì uh, có một cái lý do rất là buồn cười như này này uh, khách hàng feedback đó là sản phẩm tốt chất lượng tốt shop phục vụ ok nhưng mà do thằng shipper nó ngáo đúng không ạ ngáo ở đây là gì <laughs> ngáo ở đây là khách hàng uh, lúc đi làm ấy người ta uh, buổi sáng người ta chưa nhận kịp ấy người ta hẹn chiều ấy nhưng mà ông ship ông ấy nhất quyết ông không giao nhưng tận ờ, hôm sau sau nữa ông mới giao cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến khách hàng ấy ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng ấy nên là cho một sao đối với những trường hợp đấy thì khách hàng mới ấy, đọc những feedback mà một sao hai sao ba sao ấy thì người ta sẽ hiểu được đúng không đối với trường hợp mà do shipper thì khách hàng ok mà không bao giờ nghĩ về vấn đề đấy được chưa rồi đó thì có khi mà vào tìm kiếm được cái gương thì khách hàng sẽ nhìn thấy và so sánh xem có bao nhiêu shop bán cái gương đấy tương tự như cái shop mà vừa bấm vào xem này này ví dụ như bấm đúng vào shop của bạn đúng không thì khách hàng sẽ tìm thêm xem là có bao nhiêu shop bán cái sản phẩm tương tự mà bạn đang bán mà so sánh thứ nhất là so sánh về giá cái thứ hai là so sánh về uh, lượt bán so sánh về uh, lượt feedback khách hàng có tốt hay không Đấy, khách hàng có thiện cảm với lại sản phẩm của shop hay không đúng không thì sau đó khách hàng sẽ uh, sau khi mà đắn đo một uh, suy nghĩ một hồi thì khách hàng sẽ ra quyết định là bỏ giỏ hàng có nghĩa bỏ giỏ hàng nhưng mà chưa chắc đã mua nhá chưa chắc đã mua đúng không ạ thì đôi khi ấy thì khách hàng bỏ giỏ hàng và muốn nhắn tin hỏi shop xem là uh, em muốn đặt uh, cái gương này nhưng mà em ở xa một chút thì khoảng bao nhiêu lâu uh, shop ơi em ở xa như vậy thì uh, gửi hàng có bị vỡ hay không hay như thế nào đó thì cái bước tiếp theo cực kỳ quan trọng đó, đó là các bạn phải chăm sóc khách hàng đúng không ạ ví dụ như các bạn nhìn ở đây này mình có chín tin nhắn chờ này đúng không thì khách hàng nhắn tin thì nó hiện ở phần tin nhắn chờ nó hiện số này đây thì các bạn phải trả lời khách hàng uh, trả lời càng nhanh càng tốt ấy, trung bình ấy, thì đừng quá hai hai tiếng đồng hồ thậm chí là quá 30 phút là quá đáng rồi vậy nếu nếu mà đối với mình ấy, thì mình luôn luôn để à, luôn luôn ờ, luôn trả lời khách ấy, trong vòng dưới 30 phút bởi vì sao à, trong cái lúc mà hỏi nhiều khách hàng muốn mua luôn đúng không bạn trả lời lâu quá có những cái shop uh, shop khác ấy người ta nhắn tin vào shop khác cũng cái sản phẩm tương tự của bạn thì uh, shop khác trả lời nhanh đúng không uh, khách uh, thấy là nó có đắt hơn uh, so với sản sản phẩm của bạn khoảng uh, ờ, 2.000 hoặc là 5.000 đúng không thì qua cái cách chăm sóc khách hàng ấy thì khách hàng sẽ lại quyết định uh, mua sản phẩm của shop khác lại không mua của shop bạn nữa đúng không rồi thì cái phần uh, chăm sóc khách hàng ấy là cực kỳ quan trọng nhá khi mà bạn có sản phẩm áp sản phẩm chuẩn rồi đẹp rồi uh, hình ảnh thu hút này ấn tượng lượt bán tốt lượt đánh giá tốt nhưng mà chăm sóc khách hàng fail chăm sóc khách hàng chậm thì bạn cũng không có đơn được chưa ạ rồi thì sau khi mà khách hàng ờ, đã mua được rồi ấy đúng không thì khách hàng phần cuối cùng này khách hàng đã lựa chọn và quyết định là mua cái sản phẩm này của bạn và khi nhận được hàng khách hàng cảm thấy ấn tượng thì khách hàng sẽ tự động cho lượt đánh giá đánh giá tốt hay không là ừ, thứ nhất là do cách chăm sóc của bạn chăm sóc khách hàng đấy cái thứ hai đó là sản phẩm của bạn đôi khi ấy, mình bán cũng rất là nhiều đôi khi ấy, có một số sản phẩm nó lỗi một chút có em ví dụ như là nó hơi xước xước một tí đúng không hoặc là uh, gói hàng mình gói hàng rất là đẹp rồi nhưng mà khi giao khi ship thì shipper ấy người ta shipper người ta quăng hàng vất hàng rồi xong đến lúc mà khách khách hàng nhận đến đúng không khách hàng nhận được cái sản phẩm đấy nhưng uh, nhìn thấy tổng quan đầu tiên là nhìn nó móp nó méo nhìn chán không muốn nhận đúng không thì uh, có những khách hàng khó tính như vậy người ta chỉ cho 4 sao thôi thế nhưng mà để làm sao mà mà cái những khách hàng khó tính như vậy người ta vẫn đổi ý ấy, thì nó phụ thuộc vào cái phần chăm sóc khách hàng của bạn bạn ờ, thấy cho bốn sao bạn nhắn tin riêng cho khách hàng bảo chị, ờ, chị ơi không biết là cái đơn hàng của mình có bị làm sao không đúng không đấy vì em thấy ờ, chị feedback là gương không vỡ này không thấy bị xước hay méo gì cả hoặc đối với những sản phẩm khác đều là chăm sóc tương tự nhé thì khi khách hàng lúc đấy thì sẽ chia sẻ thôi bảo vâng, em thấy đơn hàng nó móp méo nhiều quá thì không biết là do shop đóng hay như thế nào mà cái hộp xấu như vậy ấy, thì bắt đầu bạn mới chia sẻ giải thích đúng không thì sau một thời gian thì khách hàng hiểu ra là à, cái vấn đề đấy là do đơn vị vận chuyển chứ không phải là do shop thì khách hàng sẽ sửa cho bạn đánh giá từ 4 sao lên 5 sao đúng không ạ và bạn hạn chế những cái đơn hàng lỗi hoặc là đơn hàng vỡ những cái đơn hàng lỗi hoặc đơn hàng vỡ thì bạn nên đổi miễn phí cho khách hàng đúng không để tránh cái đánh giá xấu này này đánh giá xấu đánh giá càng đánh giá đánh giá xấu càng nhiều ấy thì bạn chạy quảng cáo càng đắt mà tỷ lệ ra đơn cực kỳ thấp đó được chưa đó thì mình vừa giải thích ờ, cái hành trình mua hàng của khách hàng như thế nào này thì trên đây là có 10 cái nốt mà bạn có thể là lấy giấy ra ghi lại này hoặc là chụp lại cái ảnh màn hình cái này này và có thể là uh, buổi tối hoặc là lúc nào rảnh rảnh ấy thì mình ngồi mình nghĩ xem là từ cái lúc mà mình uh, mua hàng ấy chắc là các bạn có mua hàng khá là nhiều đúng không nhưng các bạn chưa để ý được là mình mua hàng cái hành vi mua hàng của mình như thế nào có giống như thế này không mình nghĩ là khoảng tỷ lệ khoảng 90 phần trăm là như thế này giống như mình mua hàng ờ, mình hay mua quần áo trên mạng ấy thì đầu tiên là cũng ờ, nhìn nhìn thấy quảng cáo lựa lựa xem nào có rất nhiều shop bán cả có rất nhiều shop ừ, ở ngoài tiệm ấy người ta bán cả trên shopee rất là nhiều ở trên Shopee thì người ta bán rẻ hơn 45.000 cơ một cái áo thế nên là mình ờ, tội gì mình không mua trên Shopee bởi vì nếu mà sản phẩm có lỗi thì người ta vẫn có quyền bấm đổi trả mà người ta trước khi trước khi người ta uh, nhận hàng ấy thì uh, người ta sẽ quay lại cái quá trình bóc hàng đúng không để khi mà đơn hàng bị lỗi ấy, thì khách hàng sẽ gửi phản hồi lại về cho Shopee và lúc đấy ấy, mà trong trường hợp khách hàng đúng ấy, thì bạn là thì Shopee sẽ xử là khách hàng là người thắng và bạn là người thua và bạn phải bồi thường lại cái giá trị đơn hàng đấy cho khách hàng nếu mà khách hàng đã thanh toán rồi đúng không ạ rồi ok nhá thì uh, video này thì mình uh, muốn giải thích sâu hơn về cái uh, quá trình mà khách hàng mua hàng như thế nào và các bạn bắt khi mà kinh doanh ấy thì các bạn bắt buộc phải hiểu được là tại sao khách hàng lại uh, mua hàng và cái hành trình mua hàng của khách hàng như thế nào thì lúc đấy các bạn ừ, bán hàng ấy bán bất kỳ mặt hàng mặt một mặt hàng nào cũng vậy thì khi bán ấy hiểu những cái vấn đề này ấy thì cái kinh ờ, việc kinh doanh của các bạn ấy mới khá lên được ờ, cái shop của bạn ấy mới bắt đầu có lượng một nhiệt một lượng đơn nhất định được còn cứ đăng lên bán vu vơ hoặc là đăng lên xong rồi chạy quảng cáo uh, thấy nó nhiều bạn thấy nó hơi đắt một chút đúng không thì lại tắt đi đúng không thì cái đấy quảng cáo đấy thì nó cần có rất nhiều thời gian và có rất nhiều kỹ thuật việc đầu tiên á là mình ờ, có ảnh tốt có ảnh sản phẩm tốt có được bán tốt có được đánh giá tốt đúng không thì chạy quảng cáo nó đắt hay không ấy, thì lúc đấy mình lại bàn sau nhưng mà cái đầu tiên mà bạn không hiểu được là cái quy trình mua hàng của khách hàng như thế nào ấy thì bạn sẽ không kinh doanh được trên sàn thương mại điện tử ok không ạ rồi mình xin uh, kết thúc cái phần video của mình ở đây thì uh, mọi người uh, xem chưa hiểu ấy thì có thể là mở xem lại đúng không ạ ok nhé